đám cưới tụi mình quá xa lên đình hiệu nhạc sung sinh nhảy múa sắp sinh theo quay gà luộc rượu bia xa lan thiệp hồng trao tay ta đây hơn năm trăm bàn hôm nay em là cô dâu trong tà áo trắng váy cưới quá ư là xinh anh yêu xoáy ca trong ngôn tình cầm lệ áo vẹt nắm tay em rước về dinh bạn bè họ hàng chúc phúc cho trên bàn bên cạnh lại có ngập tràn tô là bia Nào ta hãy cùng khơi ra rót vào ly đá để cùng nhau chúc mừng Chúc cho Long Phụng tưng phùng chúc cho hai họ nên bà con tiên Hạnh phúc mãi luôn vẹn nguyên xin mời quý vị hãy cùng nâng ly một hai ba vô thanh đình dịu dàng nhảy múa sắp sinh theo quay gà luộc rượu bia xa láng thiệp hồng trong tay ta đây hơn năm trăm ba nếu em mấy núi anh cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo anh cũng qua yêu em chẳng ai đường xa một ngày không đến